Xin chào anh em clip này tôi xin chia sẻ với em cái điện thoại nghe hột tài xỉu công nghệ mới Đấy, cái điện thoại này nó chống mọi tiếng ồn giúp anh em vào sân chơi có ồn thì em thể chơi được anh em lưu ý nhé cái điện thoại nghe hột tài xỉu này báo dung cho em biết được chính xác tài hay xỉu anh em ạ đây thì tôi chuẩn bị cho em nắp đĩa là hoàn toàn bình thường đây và một số hỗ trợ tôi đã thử nước muối cho anh em đây anh em lưu ý này hiện nay đấy có rất nhiều những cái đối tượng là ăn cắp video của chúng tôi chỉnh sửa cắt ghép video cho nên là clip này tôi xin phép là bật cái đồng hồ bấm giờ lên để chứng minh em clip tôi không qua chỉnh sửa cắt ghép và anh em liên hệ em tôi qua số điện thoại 0985 0240 tôi sẽ tư vấn cho anh em à, hột là nổi hoàn toàn bình thường em nhé tôi sẽ lấy ba hộp bất kỳ với cái điện thoại nghe hột tài xỉu này nó có thể nghe và phân tích được tất cả các loại hột tài xỉu hột trọ hay hột công chuyện đều được em nhé hột 11 12 13 14 hay hột ờ, cắt âm qua tròn phá tiếng đều được nắp đĩa gì được em nhé Đấy, rất phù hợp cho anh em làm tay quan đến mọi sân chơi mọi sóng sới thì uh, trên tay tôi là thanh nam châm đây đấy, nâm châm trắng rất là hít em nhé đấy, nắp không hít đây hột cũng vậy đĩa cũng vậy đây thì em lưu ý này nếu nó là nắp đĩa quân hột công chuyện này em thử nâm châm này chắc chắn sẽ hít em nhé em đi chơi em cứ chuẩn bị cho tôi một cái cục nâm châm này để trong người đấy, em trước khi chơi em bỏ đây kiểm tra cho tôi nắp đây thì những cái bước kiểm tra cũng rất là quan trọng nhé em cũng không nên chủ quan em nhé đấy nắp chợ phải soi xuyên này anh ạ đây, đĩa ông vậy nhé Đấy, hột rất là trong này Đấy, những hột câu chuyện em soi đèn này chắc chắn sẽ đục và không bao giờ được trong suốt này em ạ đây em rõ hột rất là trong nhé Đấy, em quan tâm đấy thì cứ liên hệ hoặc là đến trực tiếp nhà tôi thì tôi cũng có lời khuyên cho anh em em cứ tìm hiểu thật kỹ xong anh em mang nắp đĩa quân hột của em tới trực tiếp cơ sở Đấy, để em cùng kiểm chứng cùng à, kiểm chứng cái độ hiệu quả của nó anh em nhé thì cái điện thoại phân âm này rất là đơn giản thôi em vào sân chơi em chỉ cần bật máy lên và để trong người ngồi phạm vi một mét rưỡi đổ lại em nhé đây tôi sẽ để ở đây và test thử cho anh em anh em lưu ý này máy báo một dung anh em mới xỉu máy báo hai dung anh em tài tôi anh em nhé đấy như thế này đây máy báo hai dung anh em đánh tài tôi tài này rất là ok em nhé đấy, sóc mạnh hay sóc nhẹ đều được em nhé vì bản thân ấy nó sẽ nghe cái âm thanh cuối cùng của quân hộp rơi giữa để nó phân tích và nó báo dung cho em biết được tài hay chỉ máy tiếp tục báo hai dung lên em tài tôi tài này rất ok anh em nhé đấy đây là cái thiết bị mới nhất của năm 2020 này nó sẽ giúp anh em là đến mọi sân chơi đấy anh em lưu ý này cái điện thoại phân âm này anh em để trong người không có một cái thiết bị nào có thể dò ra phát hiện ra nên em cứ yên tâm anh em nhé máy báo một dung đây anh em ấy xíu của tôi xíu này rất ok em nhé anh em cần tư vấn tài xỉu bầu cua sóc đĩa bài lá game khách điện thoại thì liên hệ với tôi qua số điện thoại 0985 0240 tôi sẽ tư vấn cho anh em máy báo hai dung đây anh em đánh tài tôi tài nhé rất ok Đấy, máy thì dung rất êm thôi nên yên tâm để trong người một mình anh em cảm nhận ờ, cái nhịp dung của nó người ngồi cạnh không thể phát hiện được anh em nhé đấy như thế này đây máy báo một dung anh em lấy xỉu của tôi chắc chắn là xỉu anh em ạ xíu này 8 nút rất ok nhé đo thì rất là hiệu quả thôi Đấy em lưu ý nhé anh em cần tìm hiểu thì anh mang nắp đĩa quân hột của anh em tới trực tiếp nhà để em kiểm chứng cái độ hiệu quả của nó anh em nhé máy báo một dung đây anh em đánh xíu tôi chắc chắn là xỉu anh em ạ 6 nút xíu này đấy thì à, em cũng lưu ý này nên ngồi một mét rưỡi đổ lại là cái phạm vi hợp lý nhất anh em nhé vì chúng tôi kiểm chứng rất là nhiều rồi đấy thì em cần tư vấn đấy thì cứ thể liên hệ với tôi tôi sẽ tư vấn cho anh em qua cái số điện thoại này anh em nhé